Hello, xin chào anh em nhé. Vâng, Samsung, Samsung. Đây là những chiếc Samsung Galaxy A90 mà mình đã từng làm clip ấy. Cấu hình của những chiếc máy này rất là cao và giá rất là rẻ, hơn 6 triệu một chút thôi. Và được rất là nhiều anh em ủng hộ ờ, cái clip đấy hình như là được tầm gần 100 nghìn lượt xem và mình đã bán được khoảng 100 đơn, hơn 100 đơn rồi. Và nói được anh em ủng hộ rất là nhiều luôn, trên toàn quốc anh em mua rất là đông nhưng mình lại làm lại clip này bởi vì là thực sự là mình nhận được rất là nhiều comment ở cái clip đấy bỏ anh em bỏ đây là máy Trung Quốc bởi vì anh em chả thấy có cái máy nào lại như này thì uh, hôm nay mình làm lại cái clip này mình đính chính lại và mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn mua được những chiếc máy này với cách chuẩn nhất như những clip mình làm hướng dẫn xem những chiếc Samsung khác ấy để cho anh em biết đây là những chiếc máy xịn của Hàn Quốc những chiếc máy xịn của Samsung và là những chiếc máy với cấu hình rất là cao và xứng đáng là anh em mua nhá việc đầu tiên mình phải nói này thứ nhất nếu anh em nói là máy fake của Trung Quốc thì mình phải nói thật mình đã từng làm cái Antutu benchmark mà mình đã từng kiểm tra cái chip ấy thì đây là chip Snapdragon 855 nếu là máy của Trung Quốc thì một cái máy của Trung Quốc hiện tại máy fake hiện tại đang bán với mức giá trung bình tổng khoảng hơn 2 triệu hơn 2 triệu đối với cái chip Snapdragon 85 mới để để sản xuất điện thoại ấy, thì hơn 2 triệu không thể mua được cái chip Snapdragon 85 đấy là mình khẳng định luôn máy fake Trung Quốc chỉ dùng Mediatek thôi bởi vì chip nó rẻ chứ còn Snapdragon 85 á, đến máy của Việt Nam như là uh, ờ, Bphone hay là như cả Vsmart cũng chưa đủ tuổi để mua luôn chưa đủ tầm để mua chip Snapdragon 855 luôn đó bởi vì giá trị của một chiếc chip Snapdragon 855 rất là cao cho nên nó tích hợp đầy đủ các công nghệ mới nhất hiện tại có thể dùng 5G có thực cấu hình rất là cao chơi game rất là khỏe luôn chiếc máy này có được như vậy tí nữa mình sẽ cho anh em xem kỹ lại cái chip đấy có chuẩn là Snapdragon 855 không nhá đó là cái nhất cái thứ hai ấy đây là những chiếc Samsung xịn mà bán ra chỉ có tại thị trường Hàn Quốc thôi thế nên hoàn toàn ở Việt Nam không anh em không biết là vì thế nên anh nghĩ là máy fake sai nhá đấy thì việc đầu tiên để xem máy này có chuẩn là Samsung hay không và như nào ấy thì uh, chúng ta sẽ cầm lên và cùng chiêm ngưỡng thì sản phẩm này là nó không có chống nước nhưng mà được hoàn thiện cái cái cái viền và cái ờ, cái lưng sau ấy rất là chuẩn luôn nó phải ngang ngửa một sản phẩm cao cấp của Samsung như là S hoặc Note ấy chứ không chỉ như những dòng A khác bán ra tại Việt Nam đâu đó anh em thể nhìn thấy nhá những dòng A khác bán ra tại Việt Nam thì cái lưng này nhiều khi nó chỉ làm bằng nhựa thôi hoặc là làm bằng kính nhưng nó dán nó không đẹp như thế này là cái nhất cái thứ hai là anh có thể xem này những chiếc máy của Trung Quốc nhái đa phần nó sẽ ghi đầy đủ thông tin đằng sau và cái chất lượng in rất là kém thì mình sẽ để cái ảnh ở đây cho anh hình dung nhé đó mình để ảnh ở đây cho anh hình dung này còn chiếc máy này anh em nhìn thấy in này đó em nhìn đâu đường nét in của nó là đẹp này bao giờ chữ Hàn Quốc ở đây đây chữ Hàn Quốc còn chữ Trung Quốc rồi nhá S mà bao, bao giờ hàng Samsung có Galaxy nó sẽ có tên modem ban đầu ấy nó sẽ SM này SM gạch ngang A908N đó anh em có thể tra cái này ở trên Google nhé SM gạch ngang A908N sẽ có phải ra một sản phẩm Hàn Quốc không chắc chắn là ra đó thứ hai nữa là dãy số email đây thì Trung Quốc người ta sản xuất đại trà này gần như không in email đây đâu nhá những cái này in email rất đẹp này anh em nhìn thấy nhá cái này 43702 đó trên máy thì sao đấy nhá đây anh em nhìn này 43702 chưa ạ cái gạch ngang 01 thì không phải đấy nhá chỉ cái dãy số email chỉ có 15 số ban đầu thôi đó số serial number dưới này cả này trên này anh em nhìn nhá đấy là cái để chúng ta xem có thể trùng email hay không trùng thì mới là lưng chuẩn và vỏ chuẩn vỏ xịn đó khi anh em đi mua máy thì cũng phải chọn như thế bởi vì nếu anh em nào biết A90 mà nếu có đặt hàng bên mình thì yên tâm là mình sẽ gửi cho máy chị rồi mình không gửi cho máy để đâu đó thì anh em cứ đặt hàng nhá còn nếu anh em đi mua ở bên ngoài anh em chú ý muốn xem trực tiếp mà không ở Hải Phòng ấy mà vâng, đi xem ở cả hàng khác ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay một số tỉnh khác anh em phải chú ý cái việc đấy nhá, chú ý email này. Bởi vì Samsung bao giờ cũng có email ở đây, trừ mấy con Hồng Kông thôi. Đó, camera nhá, là sẽ có một cụm này và ba camera này nó sẽ là khác nhau. Thường thường những máy fake của Trung Quốc ấy mình phải nói là máy fake luôn chứ không phải không thể nào đem Xiaomi hay là Oppo hay là Realme hay là Vivo ra mà nói được bởi vì đấy là những chiếc máy chuẩn không phải hàng fake theo hàng nào cả đó thì thường cái máy phách của chúng nó chỉ có một camera thôi thường nó sẽ là camera nằm bên trên này còn những chiếc camera này là camera giả nhá thế nên khi anh em xoay chỉ thấy là nó rất là đẻo còn những anh em xoay hàng xịn này đó nó sẽ rất là ngon nhá và điều đặc biệt là nó sẽ không có bụi bên trong đâu thế nhiều máy là người ta đã sửa chữa thay thế rồi anh em soi nó sẽ có bụi bên trong nhưng chiếc máy này rất là kín gần như không có bụi bên trong còn nếu có bụi bên trong rất là cũ rồi hoặc là bị tháo rồi anh lưu ý như vậy đó là soi được kỹ cái lưng này vào và cái lưng của con A90 ấy, là nó sẽ có cái màu là biến đổi ánh kim theo cái mốt gần đây nhưng bao giờ con A90 anh em nhìn nhá là nó sẽ có hai cái đường phân biệt này nó có một cái đường ngang này Đấy, bên dưới này nó sẽ kiểu khác bên trên kiểu khác này mình hiện tại đang hết màu trắng rồi bán hết màu trắng rồi màu đen nó khó nhìn hơn một chút chứ con màu trắng anh em sẽ dễ hình dung hơn nó sẽ hai khung màu như này và bên này nó vậy nó có một cái khung màu khác ở đây thế gần gần như anh em nhìn đây nó sẽ có bốn cái khung màu khác nhau đều là đen nhưng nó sẽ có bốn cái khung màu khác nhau này đó lưu ý là cái lưng của A90 là vậy gần cái chữ Samsung này chữ Samsung của hàng xịn đấy là bao giờ nó sẽ in bên trong nó không phải in bên trên đâu nhá và đây nó sẽ không phải là màu trắng bạc bình thường nó sẽ là màu trắng bạc và hơi sẫm sẫm một chút đó anh lưu ý như vậy này đó, và nó nằm bên trong chứ nhiều cái con hàng fake của Trung Quốc là in bên ngoài này nhiều khi cạo tay là thấy nó ra luôn hoặc là dùng cana hoặc là dùng một số chất tẩy như acetone ấy là đánh nó sẽ, sẽ, sẽ, sẽ bị bay cái sơn Samsung luôn còn đây là in bên trong đó anh lưu ý như vậy nha in bên trong rất là đẹp và phông chữ rất là chuẩn đó chữ A này nó không có nét bên trong anh lưu ý như vậy là hàng xịn nó phải như thế nhá đây và chữ in nó đều này đẹp này kể cả chữ in email đấy vậy anh em nhá rất đều và đẹp luôn đó chứ không có lộ phông không phông lỗi với cả anh em lưu ý như vậy và khi anh em đi mua là anh phải chú ý như vậy nhé còn cái về cái viền máy này hiện tại đây là những chiếc máy gần như là hàng trả bài ấy gần như là hàng gần như là mới luôn siêu vẫn viền vẫn còn anh em nhìn nhá siêu viền nó vẫn còn này đây này đó anh nhìn thấy không đó. đó lên nó sẽ rất là đẹp bởi vì bên mình bán ra có hơn 6 triệu cho máy này thôi rất là đẹp nha chứ nhiều khi đi mua cái máy ừ, tầm 5 triệu cho nó xấu hơn thì cũng không nên thêm một tí và lấy hẳn máy đẹp như thế này đúng không hoặc là anh em mua 6 triệu mà vẫn vẫn phải máy xấu thì phí quá đó anh em nhìn nhá cái việt rất là đẹp này cái nút rất là chắc chắn nha nó chỉ có một à, ba cái nút bên này thôi gồm hai nút volume liền một khối này đó và một nút nguồn thôi bởi vì đây là dòng máy hiện đại mà dòng máy này đời mới hai, cuối năm 2019 mà đó, đó. thành ra chỉ có ba nút nút này là cũng là nút bit ba luôn đó chứ không phải nút tắt nguồn đấy bitmine nhá chứ không phải nút nguồn như những chiếc điện thoại thông thường này Đấy, ấn đây nó không tác dụng đâu mà nó chỉ là điều khiển giọng nói thôi đó anh thấy không nó sẽ là bitby này nó không phải nút nguồn còn muốn tắt nguồn đấy hàng Samsung xị đấy là phải giữ hai cái này này đó em lưu ý như vậy chứ còn nếu mà nó có nút nguồn bên này nữa là không phải Samsung xị. đúng không nó chỉ có hai nút nguồn như này hai một nút bitby một nút volume thôi muốn tắt nguồn ấn hai này hoặc nếu mà tắt máy ấn bật nguồn thì ấn nút này là nút bitby này mới là xịn nhá cái tiếp theo nữa này là bên trước mặt trước mặt của Samsung Galaxy xịn đến từ Hàn Quốc mình kéo cao camera lên cho dễ này thì bao giờ anh, anh em lưu ý nhá. đây này cái viền rất là mỏng này đó cái viền này rất là mỏng luôn đây camera hình giọt nước này bởi vì để làm cái camera hình giọt nước này đã là tốn kém rồi đúng không mà cái viền rất là mỏng này thường thường hàng fake ấy khi mà anh em xếp ảnh ở trên hộp ấy thì cũng khả năng cũng sẽ cao ra hình giọt, giọt nước như này nhưng khi bóc ra ấy, thì nó sẽ liền một khối như này một viền rất là dày nhé viền rất là dày luôn này đó viền rất là dày luôn đấy là mặt đằng trước và tất nhiên rồi anh em tắt máy đi nhìn kỹ màn hình rất là đen bởi vì đây là tấm nền rất là xịn nó không bị bóng quá nhiều nó đen nhưng không thể đen vào dòng nét nó dòng nốt được nhưng rất là đen này đó anh lý như vậy nhá viền rất là mỏng này và trên mặt hình nó sẽ không in bất cứ một cái tự nào cả bởi vì nó rất là mỏng rồi nó chả có chỗ nào in cả đúng không đó camera đằng trước ở đây và cụm ờ, loa trong nó ra ở bên phía bên trên em lưu ý là nhìn nó rất là đẹp nha đây này đó bên trên này nó rất là đẹp nha đó để mình thử gần lại cho anh ờ, dễ hình dung không đây mình hiện tại bây giờ mình đang quay phim bằng con Galaxy Note 9 đó thế nên là nó không nhìn ờ, rõ lắm nhưng ở ngoài nó nhìn rõ này cái cụm bên trên này này cụm loa trong là làm rất đều và lỗ rất đều đẹp nhá và loa trong vào camera trước vậy đấy nó sẽ không có bụi bên trong em lưu ý như vậy và cái thấu kính rất là to này đấy rất đẹp đó, đó. xoay kỹ là lần nữa nhá các mép này xem có bùng hay không bởi vì hàng xịn hàng mới nó vẫn gắn rất là đẹp cái máy này gần như bên mình bán là gần như mới rồi nó không có vùng gì cả rất là khít này này đó cái viền rất đẹp này rồi cái chân sạc này gần như là gần như là mới luôn em nhìn nhá nó đẹp nét như này các lỗ khắc vào trên đấy nó đều nhá các lỗ ờ, loa ngoài này mic này đó anh nhìn rất đều nhá anh lưu ý như vậy cái đường anten ở trên này cái màu sắc của cái viền chân sạc màu trùng nhau đó bên trên này cũng vậy và những cái viền anten này chúng ta vuốt tay này chúng ta sẽ thấy rất là mịn nhưng mà khối luôn nhắm mắt và cảm tưởng như là một khối luôn thực ra là hai khối nhựa khác nhau nhựa và kim loại đó thì mới là xịn đó soi thật kỹ cái mép này xem có dao lam cạy vào hay không nếu có dao lam cạy rồi thì vứt đi đó bởi vì đã bị tháo rồi bởi vì mua hàng phải nguyên bản đúng không 6 triệu đâu ít tiền đâu anh em mua là phải nguyên bản chứ đừng có mua những cái hàng mà đã bị thay thế sửa chữa rồi đó, bên mình bán chỉ có nguyên bản thôi đây nữa khu vực khai sim này và sản phẩm này nó chỉ dùng được một sim thôi nhé mình lưu ý với anh em là sản phẩm này nó chỉ dùng được một sim thôi hàng Trung Quốc nó hay dùng hai sim lắm nhưng mà sản phẩm đã xuất thị trường Hàn Quốc chỉ dùng được một sim thôi ví dụ như s Note thì chúng ta có thể độ được hai sim khi chạy phần mềm nhưng mà những cái dòng như cái A90 này chỉ bán thị trường Hàn Quốc chỉ dùng một sim thôi đó anh lưu ý này nó sẽ nó sẽ có thêm một cái mà để chúng ta lắp cảm tưởng cho khai hai sim này đúng là hai khai sim cũng ghi sim một đó nhưng mà cái này nó chỉ dùng ở Hàn Quốc thôi chứ nếu ở trên máy của Việt Nam chúng ta sẽ không lắp được hai sim đâu anh em lưu ý như vậy nhé chúng ta chỉ dùng được một thẻ nhớ đây và một sim còn cái khay này chúng ta sẽ không lắp được sim thứ hai đâu mà chỉ lắp được sim của Hàn Quốc thôi ví dụ chiếc máy này được phân phối ở nhà mạng SK Telecom mà gần như chỉ mình chỉ thấy có SK Telecom thôi thì chúng ta chỉ dùng được hai sim của SK Telecom thôi chứ còn khi về đến Việt Nam bây giờ chúng ta chỉ dùng được một sim thôi nhá anh em lưu ý nhé chỉ dùng một sim thôi đó còn một sim khác là chúng ta phải dùng của bên Hàn Quốc thì chúng ta mới dùng được hai sim đó nó là như vậy vì sao anh em nhiều khi anh em mua cái này máy này của mình anh em thắc mắc là tại sao mình nhìn thấy hai <coughs> tại sao mình nhìn thấy hai khay sim hai khay sim mà lại chỉ dùng được một có phải bị hỏng hay không mình, mình lưu ý nhá ở bên Hàn Quốc chỉ dùng được một sim thôi ngay từ phần cài đặt chúng ta có thể nhìn thấy nhá đây này đó đây chúng ta sẽ nhìn thấy này chúng ta sẽ không có chế độ hai sim để chúng ta chọn luôn đó mình có làm clip hướng dẫn để chuyển vùng sang thành quốc tế cho những chiếc máy này ấy. nếu chúng ta chuyển về hàng bản Escalecom thì chúng ta thấy sẽ thấy là sẽ có mục là dùng sim 2 của nhà mạng đó chứ chúng ta không thể dùng sim 2 của Việt Nam được đó là một lý ý khi anh em nhận được cái máy này anh em lưu ý là chỉ dùng được một sim thôi bởi vì hiện tại rất là nhiều anh em dùng hai sim chỉ có Việt Nam này Trung Quốc này uh, Macau này Hồng Kông này Ờ, là dùng hai sim mình được biết là như vậy còn lại đa phần ở thế giới là người ta chỉ dùng một sim thôi đó đó bây giờ là tiếp nữa đến bước kiểm tra bên trong nhá để biết là có chuẩn hay không nhá thì mình đã cài một một cái phần mềm ở trên một chiếc máy nào nhỉ Antutu Benchmark thì anh em nào mà yêu công nghệ đều biết phần mềm này và CUZ đó là mình sẽ cài thêm một cái phần mềm nữa một phần mềm uh, Info nhỉ đó mình sẽ cài thêm một phần mềm Phone Info nhá của Việt Nam mình nghĩ để mình kiểm tra nhá đây anh em này đó cái phần mềm phone này là chỉ kiểm tra ở trên máy Samsung thôi đó mình sẽ cài vào nhá còn bây giờ mình sẽ xem cái phần mềm này trước thứ nhất là CPU Z này đây con chip là đắt hơn cả cái máy của tàu đây đó anh nhìn đâu Qualcomm Snapdragon 855 đọc cái con chip này mình phải nói thật với anh em nó phải rơi vào khoảng à, thực ra là cái giá trị của linh kiện thị trường hoặc là các con nó bán nào thì mình không biết nhưng mà mình nghĩ nó không rẻ hơn i5 đầu 8 hay là i5 đầu 9 bây giờ đâu bởi vì đây là gần như là cái chip mạnh nhất hiện tại mạnh nhất hiện tại bây giờ có Snapdragon 865 Plus hay sao ấy còn 855 là năm ngoái là sẽ là năm 2019 là sẽ là mạnh nhất sau sau đó là cuối năm 2019 đầu năm 2020 ấy, thì sẽ có 855 Plus mình nhớ không nhầm như vậy nhưng mà cái chip này vẫn thuộc dạng gần như là khủng bố bây giờ đấy đó Qualcomm Snapdragon 855 có hỗ trợ 5G đầu tiên đó chip đồ họa nó là Adreno 640 luôn anh em có thể thấy nhá đây là con chip rất là đắt tiền không thể nào mà Trung Quốc làm làm làm fake điện thoại mà lắp được cái chip này độc con chip này có thể đắt có khi còn hơn cả một con chip à, cả một cái máy của Trung Quốc luôn đó anh em lưu ý nhá thế này là khi khi mà chúng ta xem xem xem xem ở trên uh, cấu hình của cái máy mà chúng ta nhìn thấy 85 thì chúng ta xác định là hàng xịn rồi đây ở trên này nó có tên là modem cái này thì Trung Quốc có thể làm fake được này là có hiện Samsung hoặc cái gì được nhưng mà độ phân giải hình có thể làm fake được nhưng mà chuẩn nhất là cái chip này không thể làm fake được em lưu ý như vậy hoặc điểm Antutu Max không thể làm fake được chúng ta nhìn thấy bộ trong là 128 gb bây giờ chỉ còn trống khoảng 110 gb thôi hàng hết của Trung Quốc mình hay thấy như này đó hay thấy fake 512 gb luôn thậm chí fake 1 t đó nhưng 512 gb sẽ bao giờ ghi chuẩn là 512 gb ở trong cái phần của CVZ này nhưng mà hàng xịn ấy thì bao giờ 128 gb nó chỉ ghi được khoảng 110 rồi bộ nhớ trong hiện tại trống bây giờ chỉ có 107 không bao giờ đủ 128 đâu đó RAM của nó là 6 GB chẳng hạn thì nó chỉ ghi được khoảng là 5330 có nghĩa là hơn 5 GB thôi chứ không thể ghi được chuẩn 6 GB đấy mà sử dụng bao giờ cũng hết 4 42 phần trăm bởi vì mình cài đang, cài các thứ linh tinh rồi đúng không có nghĩa là bây giờ đã sử dụng hết khoảng 20 ghi mấy rồi chỉ còn lại hơn 3 ghi để sử dụng uh, cho cái tí tiếp theo thôi nó màn hình chuẩn của nó phải 675 à 677 inch nhá độ phân giải là Full HD đây đấy đây là kiểm tra cái chuẩn nhất cái này có thể là fake được thì mình không nói được nhưng chip quan core là chuẩn nhất rồi nhá đó Android 10 này anh em nhìn thấy này đó pin đây ba uh, hiện tại là ba sáu mấy vôn này đó đó là CVZ sẽ là hiện như vậy rồi đây quan cái phần mềm Antutu Benchmark đây. mình sẽ không chạy lại điểm Antutu nữa bởi hôm này hơn 400 nghìn cơ hơn 400 nghìn anh em có thể lên mạng search là liệu có cao không nhá chắc chắn là thuộc dạng top thế giới rồi đó bây giờ mình sẽ trở vào phần mềm này để cùng xem đây anh em nhìn nhá xác nhận này ở phần xác nhận này nó xác nhận là chuẩn là chuẩn Đấy, mình vào lại nhá tự nhiên nó đẩy nó mất rồi bởi vì cái phần mềm này hiện tại bây giờ đang được không được Google người ta hỗ trợ trên Google Play nữa mình phải download đó thế nên nó sẽ không còn ờ, được dễ dàng sử dụng hoặc mượt mà nữa nhé mình sẽ xóa hết đi vào lại này